sợ dữ lắm mà cứ trận nhậu nào cũng cũng, cũng kiếm á bây giờ tôi hỏi mấy cha ở đây trong cái nhà cái chỗ này là bầu một hai ba bốn nè ha luôn cả ở đây là trẻ nè trẻ nè có, có ai không sợ không tôi không có sợ vợ là mình phải sợ không phải là sợ nhưng mà nể trong nhà thôi là tao cho mình là sợ vợ nhưng mà Đúng sợ không? vợ như thế nào muốn biết sợ vợ thế nào phải không tôi sẽ hát bài sợ vợ cho mấy ông nha à, ừ. bữa nay có sợ là tôi hát hả à? tôi hát nữa hả kể tôi đầu hát coi sợ vợ như thế nào đâu hát đầu vũ thanh đờn đi tôi hát à. nhạc sĩ ta đờn còn cái đờn nữa chi không đem cái đờn lại chơi ồ đi với ta không đi trời ơi tôi đứng ngoài tôi canh tôi nãy giờ thôi thôi hát dở mà đồ đó, hai đờn tôi, chịu. tôi đợi, hai cây tôi tôi hát tự tôi hát hồi đó tôi hát đại phát thanh không à hai cây tôi mới hát ca sĩ người ta mà có một cây mà nãy giờ ừ. hát nghe hay quá trời kể tôi tới đồ giọng ông nội nữa đừng sến nữa không được ừ được không được lập luôn cái đờn luôn à khó mày <laughs> đờn hay à, công nhận đờn hay lắm ha à. đờn hay, à, đờn hay mà không không mù ha đỡ đỡ đỡ ừ, ờ, bởi ăn nói gì mà không ai cũng nhậu là vậy ôi chứ trước trước khi tôi hát bài á là uh, uống cái sáu đại gia lần cuối đi Ê, trù tao mày trù gì thì uống là coi như là uống biết đâu đời biết đâu được uống là sáu đại gia lần cuối ông, ông, ông, dạ ly em đâu đây. nè ở đây tao uống ly đầy ừ ngọt dữ ha dữ vậy mới đã đâu đợi coi được anh tập bài trung mà ừ. tiếng đời mà hay ai nói trong này không ai sợ vợ đâu tôi nói nhỏ cũng sợ ừ. mà già cũng sợ mày nói gì mày không có sợ không bởi vì sách có câu sợ vợ biết có lẽ toán ở theo sách vở thánh hiền chứ thân bại thuốc ai sợ gì phụ nữ hay quá con ơi Hỡi các bạn thanh niên từ mấy em nhỏ chứ tới mấy khứa sồn sồn lớn tuổi Ta cùng nằm tay nhau mà sợ dơ cho vui cửa vui nhà lối xóm họ điệu của mình thương vợ còn họ ghét thì họ nói là thờ bà ôi bà hơi sức câu me nghe mấy cái biển làng lưỡi mối đó ăn cơm nhà tối ngày bơi bóc chuyện người ta có câu trị quốc tề gia phụ tận hoàng gia đạo mới yên tơ hồng Nguyệt lào sẽ duyên kẻ gặp vợ hiền còn người khiến con vợ dữ Cái gì nào cho nó mày kệ tôi trời đất ơi tôi nói thiệt với mấy ông tôi đi từ tám phương bốn phương gì đó ủa tao ta, ta đi tùm lum hết á mà thấy tay nào cũng sợ vợ ra nhưng mà vợ mình mình sợ chứ mình đâu có sợ vợ người ta nói vậy phải ông nào vũ thanh đúng rồi đó bởi vì đàn bà là sếp gia đình nam tử tụi mình phải rắp rắp từng theo sợ nào bằng sợ giờ làm reo nổi giận nó bỏ là trèo veo một sắc có câu nam sướng phụ tề mà dịch cho sát nghĩa đó chồng quỳ dở giỏi đó anh em ơi nên hư số hệ do trời vợ mình mình sợ chứ ai cười mặt ai Wow. Được, được, được. Hay quá Cỏ ơi. Đúng không? Đúng không? Giỏi mình mới sợ chứ giờ chơi chơi cái được không? Tao thưởng mày luôn á. Rồi. Sao giờ cái này hay nè. Nhưng mà không? Giao là không có chửi mày tôi nha. Chửi vậy rồi ờ, à. rồi ai cũng vậy hết rồi. Rồi thử đi, thử đi ở nhà biết liền à. Vô. Ừm. Bây giờ là đầu Vũ Thanh ờ, lâu quá không gặp phải không? Tôi khoái ông hát một cái bản này bữa cái đám tiệc kêu tôi nghe ông hát tôi mê cái bài này lắm mà tôi yêu cầu ông hát cái bài này cho tôi nghe được không bài gì cái bài gì mà đạp xương gà đau quá trở về đây bài đó đạp xương gà mày hả bài đạp xương gà tôi nghe là đạp cái gì đó đạp xương rồng nữa ông nội này đạp thứ dữ nữa hai nội này đạp tầm bậy rồi không phải cái gì đạp xương hàng à đạp xương hàng tao nói lộn ủa xương hàng cái xương gì vậy kệ người ta cái bài của, của tựa của ta vậy mà mà có tôi nhớ cái tụi đó là máu nhuộm sân dội phải không đúng rồi đúng rồi ừ không phải là bài đó bài đó quốc đi dạ anh thanh hả vậy dạ, anh ờ, nói đi anh nói vô đây mình vô cổ ông nội tôi không biết không nhớ tôi dạ, nghe tôi quái đâu xin gà gì đó thôi anh nói đi em nói nha rồi anh cương vừa nói đi nhưng mà cái lời ừ, cái nhà không có ghế bốn cái thôi mày đứng đi rồi hỏi quá à. lời cái lời sau ờ, anh sáu quên anh sáu thôi bây giờ nói vậy đi để tự đầu tự thanh tự đền tự hát luôn nghe không nghe chứ bộ đuôi không thấy tôi nghe hả à, nghe thì đứng đó nghe đừng đòi hỏi nữa ủa chứ tôi có ngồi đâu ừ cao đi thanh thôi đừng bớt chữ ông anh cỏn bớt đi cài lấy ghế cho anh ờ, anh cỏn không ngồi. không tao kêu nó đứng là nó phải đứng Đấy, người lớn không à tự lấy ghế luôn à tự nhiên lắm ừ trời ơi cốt nhau biết mà rành quá mà giờ anh khỏi đây vậy về hát uh, bài uh, đạp xương hàng ha đạp xương gà đi ờ xương hàng đi có xương gà hoài ừ. Thôi giờ anh, Khương vừa anh giờ anh nói lối đi Em nói lối ha à. Dạ thưa bà Tôi từ miền xa xôi lắm thôi thôi thôi thôi thôi bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ được đợt cái này xuống rồi thôi trời ơi trời ơi sao sao đang hay mà thôi đưa đợt cho ông nào ông nào này đi ông này này đi em hát đi em hát đi trời ơi ông sợ tôi hát hay hơn ờ, hát này kỳ cục lắm kỳ lúc rồi vậy rồi bây giờ ờ, anh cỏ ờ, vô lối đi không không không em hát luôn đi không ai hát á ờ à, thôi anh thanh thanh hát đi nói chứ đây là anh thanh hát hay nhất <laughs> em hát là ai dám hát nữa trời đất ơi thôi chiều ý đi, đi lát nó quậy về đó rồi rồi hát nha thưa bà tôi là kẻ miền xa xôi lắm đạp sương hạt đổi gió tuyết trở về đây để kể cho bà nghe một câu chuyện chuyện ban đầu của một người con dây chuyện thương đau của kẻ đăng trình Đêm qua tôi có lẽ về nếu bến sông Hò em Cũ Thì trời ơi mới hay tình cô gái đã sang sông Bà ơi để tiền đưa mùa thu vào trong một giấc mơ buồn bà rồi có chiều nào bà dừng chân nơi quán là xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trình trời ơi tôi đã chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô độc như loài chim buồn lạc lõng giữa đen sương Bà ơi có phút giây nào bà chẳng nhớ thương đến kẻ đã cùng bà thể non hẹn thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm già nhỏ Cho nhau dài giọt lệ ban đầu Được vô Sức sát, sức sát, sức sát Rồi, cảm ơn Đã Rồi sao nữa bạn Bà ơi ví như tôi đã cùng bà thề non hẹn biển thì giấc mơ xưa không còn gì nữa Khi rượu tăng hôn nồng nặc phía loan phòng Bà đã bình yên khoác áo theo chồng tận hưởng một cuộc đời vàng son qua mộng bỏ lại bên đường dài kỷ niệm đến sân tôi đến đây là để chúc tụng cho bà đêm hôn lễ được vuông vàng hạnh phúc thì xin bà quên đi những gì trong đêm gặp gỡ cho dầm trời xa không bỡ ngỡ mộng sông hồ anh cố tình vĩnh viễn xa em sao Để cho bà Bình Yến lên kiệu cưới không Đó là quyết định của sư mẫu em Làm sao em cãi lời người cho được <laughs> Thôi Bà ơi dù muốn dù không Thì bà cũng trở thành là vợ của người ta Còn tôi là kẻ đứng bên lề hạnh phúc có tí thương cũng đành xa biệt mộng mi nào rồi cũng tàn cuộc chưa canh sương thì thôi đường bà bà đi còn đường tôi tôi bước chẳng có quan hà nay một sáng mùa thu tôi sẽ dừng chân bên triền đồi có là để lắng nghe tiếng chim quyên rộn rã kêu sầu đó là lúc bà đã bình yên lên kiểu cưới bên cạnh người chồng và những đứa con xinh còn tôi với cuộc đời không định hướng gió bụi sông hồ sẽ vùi lấp bước chân quang trời đất ơi câu hỏi trời hay quá trời quá đất bà ly này là phạt hay thưởng thưởng thưởng bà ly vậy vừa uống vừa giữa cái ly vừa đâu cái ly vừa đó vô à sao cái này chắc phải đời à, hay quá nhậu dài dài quá <laughs> nghe anh thanh hát một hai ba vô mẹ mày